Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông, bước sang tháng tư âm lịch, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tháng tư âm lịch năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tháng 4 âm lịch năm 2021. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2021 cho thấy với bạn tuổi Tuất đang có vận trình tháng được ổn định, công việc tiến triển đều đều, tốt đẹp. Trong tháng, về các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Mặc dù có điểm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng nhiều. Với bạn tuổi Tý, tin tưởng vào bản thân mình và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Về vận trình tài lộc của bạn tuổi Tý trong tháng tư âm lịch này đang có được báo hiệu tươi sáng, bản mệnh có được nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý cũng còn tiềm ẩn những nguy cơ, vì vậy chớ nên chủ quan. Bên cạnh đó, bạn tuổi Tý cũng nên thắt chặt việc chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi vay mượn về tiền bạc để tránh tiền một đi không quay trở lại. Về tình hình sức khỏe của bạn tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch này tương đối là tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian, bạn nên chú ý chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như là chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc là đi du lịch khám phá những vùng đất mới, thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp cho tinh thần của bạn phấn chấn hơn. Con đường tình duyên của bà tuổi Tý trong tháng Tư âm lịch này cũng khá vượng sắc, bản mệnh có được sự chủ động để nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên. Không khó để cho bạn tuổi Tý gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Tình cảm vợ chồng có được sự hòa thuận với những mâu thuẫn trước đó cũng đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc cho nửa kia chu đáo nữa rồi. Tử vi tuổi Sửu tháng 4 âm lịch năm 2021. Xem tử vi tháng 4 âm lịch này với bạn tuổi Sửu cho thấy là công việc của bạn tuổi Sửu trong tháng này càng ngày càng được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng và gặt hái được nhiều thành công lớn. Với bạn tuổi Sửu khẳng định được năng lực của mình, hơn thế nữa, vận quý nhân trong tháng vượng, bản mệnh có được sự giúp đỡ, chính vì thế mà mọi việc được trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với bạn tự tí cũng đừng ngủ quên trên 9 tháng mà chủ quan lơ là. Đối với vận trình tài lộc của bạn tử tí trong tháng quý tỵ này càng được khởi sắc, một phần cũng là nhờ sự phấn đấu, tích lũy mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra, bản mệnh tuổi Sửu quyết định đầu tư phù hợp sẽ thu về lợi nhuận cao. Nhưng bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng, nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh bị kẻ là xấu lừa gạt về tiền bạc. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tháng này có được sự hài hòa, bản mệnh và người ấy ít khi nảy sinh mâu thuẫn dù thời gian bên nhau không quá nhiều. Tình yêu đôi lứa trong giai đoạn này có được sự mặn nồng và có thể tính tới chuyện kết hôn sớm hay muộn, uh, ổn định cuộc sống các cặp vợ chồng cũng có được sự thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn và đôi bên cùng cố gắng nỗ lực và luôn hướng về nhau. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, đi đâu cũng có được vệ tinh xung quanh, được nhiều đối tượng để mắt tới. Sức khỏe của bạn tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch này duy trì ở mức ổn định, song với bạn tuổi Sửu cũng cần phải chú ý bảo vệ mắt, ăn uống tăng cường các thực phẩm bổ dưỡng cho mắt giúp cải thiện về thị lực tốt hơn. Công việc của bạn dù bận rộn, khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, đau đầu, suy nhược về thần kinh. Vì vậy với bạn tuổi Sửu cũng cần phải nghỉ ngơi hợp lý. Nếu có điều kiện thì có thể lên kế hoạch đi du lịch để xả hơi một chút. Từ vi tuổi dần tháng 4 âm lịch năm 2021 Xem tử vi tháng 4 âm lịch này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang có được báo hiệu trải qua một tháng quý tỵ gặp nhiều may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện. Sự nghiệp của bạn tuổi dần đang tiến triển rất tốt đẹp và hoàn thành được các mục tiêu cả ngắn hạn và dài hạn. Và đối với những bạn làm công ăn lương có được cơ hội thăng tín khi thể hiện được năng lực cá nhân, lận tài dẫn dắt nhóm trong công việc và trong tháng với bạn tuổi dần cũng có thể mưu sự lớn bởi khả năng thành công với bạn cũng rất cao. Tuy nhiên, làm gì cũng phải thận trọng, từng chi tiết và có kế hoạch cụ thể. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi dần trong tháng tư âm lịch này, vì thế cũng được dồi dào các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Đối với những bạn kinh doanh buôn bán, trong tháng này có được sự buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng lên gấp bội lần, doanh thu đạt được vượt ngoài dự kín. Với bạn tuổi dần, hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để cho tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên mạo hiểm cần phải dựa trên điều kiện thực tế nếu không muốn tiền mất tật mang. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong tháng 4 này cũng đang có được báo hiệu khá lý tưởng. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng được khang khít, mặn nồng sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió và biến cố của cuộc đời đời sống vợ chồng có được sự hài hòa, gia đạo an yên, bản mệnh đang còn độc thân thì được nhiều người để ý, có nhiều sự lựa chọn. Nên uh, điều đó lại khiến cho bạn tuổi dần, do dự, thiếu đi sự quyết đoán nữa. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi dần trong tháng 4 âm lịch này, bạn nên chú ý duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể dục thể thao đều đặn, tránh tình trạng tăng cân đột ngột, Thời điểm giao mùa, với bạn tuổi dần cũng dễ mắc phải các bệnh như là cảm cúm, sốt. Ngoài ra, bản mệnh cũng chú ý trong việc đi lại, xia cỏ bởi ảnh hưởng của hung tinh có thể gây ra tai họa cho bạn. Từ vi tuổi Mão, tháng 4 âm lịch năm 2021, Xem tử vi tháng tư âm lịch này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão đang có được quý nhân chia chở, gặp được nhiều may mắn trong tháng tư âm lịch này. Nhờ thế mà à, vận trình công việc của bạn diễn ra rất thuận lợi, gặt hái được không ít thành quả rực rỡ. Tuy nhiên, có một chút trở ngại với bạn tuổi mão nhưng không quá lớn. Bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo với bạn tuổi mão vẫn hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra. Nếu như bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng, đừng có vì lợi ích trước mắt mà mất đi lợi ích về lâu dài, bạn cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Trong tháng quý tỵ này với bạn tuổi mão, về phương diện tài chính của bạn đang có được báo hiệu, được khởi sắc, mang tới vận may lớn về tài lộc cho bạn. Và đối với những bạn làm công an lương, có được cơ hội để tăng lương tăng thưởng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao. Bản mệnh kinh doanh buôn bán mang lại lợi nhuận thuận lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Do vậy với bà tuổi Mão hoàn toàn có thể tự tin mưu sự lớn, nhưng bạn cũng cần phải lưu ý, phải biết điểm dừng, kéo lại tham thì thâm. Các chuyện tình cảm của bạn tuổi mão trong tháng 4 âm lịch này ờ, cũng có được báo hiệu, được thăng hoa, đời sống hôn nhân hạnh phúc. Với bạn tuổi mão có thể đón tin vui về chuyện con cái. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội làm quyên, mở rộng mối quan hệ với ờ, tài ăn nói của mình. Bạn mệnh tự tin thể hiện cá tính và lựa chọn nửa kia theo tiêu chuẩn của riêng mình. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng với bạn tuổi mão, biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ, cho nên dễ dàng hóa giải được mọi vấn đề về tình cảm. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi mão trong tháng tư âm lịch này, thời tiết chuyển đổi liên tục, khó tránh khỏi những lúc bạn cảm cúm hay ốm vặt. Tuy nhiên, thể trạng của bạn mau hồi phục, không phải lo lắng quá nhiều. Và với bà tuổi mão, cũng cần phải hết sức lưu ý về vấn đề an toàn khi đi lại cũng như là trong lao động, nhất là những ai thường xuyên phải lái xe đường dài hoặc là làm các công việc nguy hiểm cũng cần phải chú ý bảo vệ tính mạng của chính mình. Ngoài ra, bạn cũng cẩn trọng khi sử dụng các đồ vật sắc nhọn có thể gây hại cho mình nữa. Từ vi tuổi thìn tháng 4 âm lịch năm 2021, Xem tử vi tháng 4 âm lịch này đối với bạn tuổi thìn ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong tháng này đang có điểm báo bị giảm sút đáng kể. Công việc của bạn tuổi thìn gặp nhiều trở ngại, khó khăn, áp lực. Có những công việc tưởng chừng như là sắp hoàn thành đến nơi thì đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trục trặc, phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Bản mệnh tuổi thìn không nên ôm đồm quá nhiều việc trong thời gian này để có thể giải quyết được các vấn đề tồn động trước đó cái đã. Về phương diện tài chính của bạn tuổi thìn trong tháng tư âm lịch này, do có hung tinh hoành hành, cho nên tài lộc của bạn có phần kiếm sắc, khó tránh khỏi tình trạng hao tài phá của. Có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu, mặc dù trong tháng có cắt tinh giúp đỡ, nhưng các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều cho nên mọi thứ vẫn không cải thiện được hơn. Đối với những bạn kinh doanh buôn bán nên chú trọng nhiều hơn về chất lượng sản phẩm, có như vậy thì vận trình của bạn mới khởi sắc được. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tháng tư âm lịch này sẽ gặp nhiều biến cố, bản mệnh để cho công việc ảnh hưởng tới chuyện tình cảm, khó kiềm chế được bản tính nóng nảy, gây ra không ít xung đột, khiến cho người ấy buồn phiền ít nhiều. Những người đã in bên gia đình cũng cần phải nhận nhịn hơn một chút. Nếu cứ cố chấp và bướng bỉnh thì tình cảm cũng sẽ rạn nứt. Với bạn tuổi thìn, những bạn đang còn độc thân nên dành nhiều thời gian để gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi thìn trong tháng tư âm lịch này, nhìn chung cũng đang có dấu hiệu đi xuống, tinh thần của bạn bị suy sụp, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa. Bạn tuổi thìn cũng cần phải thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Có như vậy, sức khỏe của bạn mới đảm bảo. Bên cạnh đó, bạn tuổi thìn cũng cần phải chú ý các bệnh do ảnh hưởng tâm lý như là mất ngủ, ăn uống không ngon miệng, đau dạ dày nữa. từ vi tuổi tỵ tháng 4 âm lịch năm 2021 Xem tử vi tháng 4 âm lịch này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang có điểm báo vận trình đang bị sa sút sự xuất hiện của một vài dấu hiệu bất thường ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới tinh thần của bạn. Môi trường làm việc có sự cạnh tranh quyết liệt với bạn tuổi tỵ cũng cần phải thận trọng bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại. Không nên sao nhã hay là chủ quan trong thời gian này. Các chuyện hợp tác làm ăn với bạn cũng không gặp được thuận lợi khi mới bắt đầu. Bạn cần phải chọn đối tác tốt cả về đạo đức và tiềm lực tài chính nữa. Về tình hình tài chính của bạn tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch này, với bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo khó được như ý khi tiền kiếm được bao nhiêu lại chi tiêu hết, thậm chí còn tiêu lạm vào cả khoản tích lũy trước đó nữa. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều, lại có điểm báo phá tài, kinh doanh buôn bán khá chật vật, bạn tuổi Tỵ phải thay đổi cách thức cụ kỹ thì mọi việc mới tiến triển tốt hơn được. Và tháng này, đối với những bạn làm công ăn lương, tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi khả năng của bạn cũng có giới hạn. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch này lại đang có được báo hiệu khá vượng, thích hợp cho những bạn đang còn độc thân, tìm kiếm tình yêu cho riêng mình sau thời gian làm quen, tiếp xúc với đối phương. Các cặp đôi đang yêu cũng có thể tính tới chuyện in bẻ ra thất Tuy nhiên, về tình cảm vợ chồng liên tục nảy sinh sự cãi vã, mâu thuẫn vì không có được tiếng nói chung, hai người nên cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề, chỉ một người nỗ lực thôi là chưa đủ. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Tỵ trong tháng tư âm lịch này lại khá chi là ổn. Người ốm nhanh chóng được hồi phục, cái quan trọng là tinh thần với bạn được thoải mái, lạc quan, bản mệnh tuổi Tỵ không mắc bệnh nghiêm trọng tuy nhiên khó tránh các bệnh vặt theo mùa. Bên cạnh đó, với bạn tuổi tỵ cũng cần phải chú ý đi đứng cẩn trọng, tránh bị té ngã hoặc là va chạm về xe cọ, gây chấn thương, chảy máu. Từ vi tuổi ngọ tháng 4 âm lịch năm 2021 Xem tử vi tháng tư âm lịch này với bà Tứ Ngọ cho chúng ta thấy là với bà Tứ Ngọ đang có được báo hiệu, có được vận quý nhân che chở, vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn. Cho nên bạn có được sự mưu sự dễ thành, công việc trong tháng tiến triển rất suôn sẻ, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, sự nỗ lực được đền đáp xứng đáng bằng những thành quả xứng đáng dành cho bạn. Và tháng này, à, dù là người làm công ăn lương hay là người làm công việc tự do, kinh doanh buôn bán, đều hài lòng với những gì mà mình đã đạt được. Bản mệnh tuổi ngọ, một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Trong tháng quý tỵ này với bạn tuổi ngọ, bạn đang có được vận cát tinh trợ mệnh mang tới cho bạn có được nhiều vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay là đầu tư các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra một cách suôn sẻ. Tuy nhiên với bạn tuổi ngọ, vốn chi tiêu hào phóng, cho nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy với bạn tuổi ngọ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn luôn chủ động được về tiền bạc, tài chính, không bị nó điều khiển mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tháng tư âm lịch này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có được báo hiệu có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đối với những bạn đang còn độc thân, có được vận đào hoa vượng, sớm tìm thấy được một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Còn đối với các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng là mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, có thể tính tới chuyện trăm năm, mọi thứ đã thuận lợi thì nên nhanh chóng tiến hành vợ chồng hóa giải được những xung đột, bất đồng và hâm nóng tình cảm nữa rồi. Về tình hình sức khỏe của bạn tử ngọ trong tháng tư âm lịch này đang có được báo hiệu duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên, với bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu đi sự tập trung do ảnh hưởng của ngũ hành gây ra. Nếu như bạn mệnh tử ngọ biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ sớm nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố về dinh dưỡng, với bà tuổi ngọ cũng nên chú trọng về luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là đối với những bạn làm ở văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp là rất cao. Từ vi tuổi mùi tháng 4 âm lịch năm 2021 Xem tử vi tháng 4 này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang trải qua một tháng đối mặt với nhiều trở ngại ở nhiều phương diện, nhất là về công việc. Bạn tuổi mùi đang có cảm giác làm gì cũng bất thuận hay là những vấn đề khó khăn từ nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra. Trong tháng quý tỵ này với bạn tuổi mùi, các chuyện hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán gặp nhiều trục trặc ngay từ bước đầu do đôi bên thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu như bạn bình tĩnh xử lý vấn đề thì có thể xoay chuyển được tình thế, ngược lại bạn mệnh càng nóng vội lại càng dễ hỏng việc. Về vận trình tài lộc của bạn tuổi mùi trong tháng 4 âm lịch này đang có điểm báo, có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thu nhập chính vẫn khá ổn với bạn tuổi mùi nên tập trung và mở rộng công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc kéo, việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Cái thời điểm này không thích hợp để cho bạn đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, hạn chế rủi ro xảy ra với mình. Và với bạn tuổi mùi, nên học cách chi tiêu tài chính thông minh hơn, khoản gì cần thiết nên chi dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn lại. Với tính cách cố chấp, bạo thủ của mình thì với bạn tuổi mùi có thể gây ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong chuyện tình cảm trong tháng này. Với những rắc rối tháng trước chưa được giải quyết, cộng thêm mâu thuẫn mới phát sinh khiến cho không khí gia đình có sự ngột ngạt. Đối với những bạn đang còn độc thân thì vẫn mãi mê phấn đấu, làm giàu, cho nên bộ lợ không ít cơ hội yêu đương. Thế nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ lạc quan, bản mệnh còn có nhiều cơ hội khác chắc chắn sẽ tìm được mối nhân duyên phù hợp với mình. Về tình hình sức khỏe của bạn tuổi mùi trong tháng tư âm lịch này cũng đang có điểm báo, có sự xuống dốc, sức đề kháng bị suy giảm, một phần là do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống. Với bạn tuổi mùi cũng cần phải chú ý, cải thiện bằng các chế độ ăn uống và luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải đề phòng các bệnh lây lan qua đường hô hấp thiêu mùa như là cúm, viêm phế quản, đặc biệt là dịch COVID, COVID hoành hành như hiện nay. Và tốt hơn hết, với bà tuổi mùi nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa bệnh kịp thời cho mình. Đi ra ngoài cũng cần phải thực hiện nghiêm ngặt về đeo khẩu trang, bảo đảm an toàn cho mình. Tử vi tuổi thân tháng 4 âm lịch năm 2021 Xem tử vi tháng 4 âm lịch này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu trải qua một tháng có vận khí chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Công việc của bạn diễn ra theo đúng như kế hoạch và kết quả của bạn đạt được cũng rất tốt. Tuy nhiên với bạn tuổi thân cũng phải vất vả, chạy ngược chạy xuôi, cho nên quá trình tiến hành gặp nhiều trở ngại, cũng gặp khó khăn. Bản mệnh tuổi thân cần phải thực sự quyết tâm mới có thể theo đuổi được mục tiêu của mình tới cùng. Về các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không được như ý, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi thân trong tháng Tư âm lịch này, cũng đang có điểm báo không được lý tưởng cho lắm. Với bạn tuổi thân không gặp may mắn về tiền bạc và để kiếm được tiền với bạn cũng rất chật vật mới có được. Bạn đang có dấu hiệu phá tài nhẹ. Bạn mình cần phải quản lý về tài chính chặt chẽ hơn, cái chuyện kinh doanh buôn bán khó khăn do sức cạnh tranh mạnh cộng thêm biến động về thị trường, kế hoạch về đầu tư hay là hợp tác làm ăn có thể bị đổ bể về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tháng 4 âm lịch này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có điểm báo khá lận đận đối với những bạn đang còn độc thân, dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối, tối nằm không, chưa tìm được đối tượng ưng ý. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa cách do mâu thuẫn, tranh cãi liên tiếp xảy ra. Bên cạnh đó, với bạn tử thân đang có dấu hiệu xuất hiện kẻ thứ ba, chiên ngang, phá hoại tình cảm lứa đôi. Thay vì hoài nghi bản mệnh tuổi thân nên nhìn nhận lại bản thân mình, phải chăng tình cảm đã nguội lạnh là nguyên nhân của tất cả mọi điều xảy ra. Còn đối với sức khỏe của bạn tuổi thân trong tháng 4 âm lịch này, bạn cần phải chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cụ tái phát, nhất là những bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa như là đau dạ dày. Ngoài ra với bạn tuổi thân cũng nên thay đổi việc Ờ, thức quá khuya và ăn đồ nhanh, ăn đồ cay nắm, thực phẩm chế biến sẵn. Đó là nguyên nhân chính khiến cho cơ thể của bạn tích lũy, tích tụ về bệnh tật, giảm sức đề kháng. từ vi tuổi giàu tháng 4 âm lịch năm 2021 xem tử vi của 12 con giáp cho thấy đối với bạn tuổi dậu trong tháng 4 âm lịch này đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trong tháng quý tỵ này, một khi với bạn tuổi dậu kiên trì vượt qua thì thành quả mà bạn gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng. Với bạn tuổi dậu nên đề phòng bởi các dấu hiệu tiểu nhân điêu bám rõ ràng, bản mệnh cần phải hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để cho mọi chuyện không chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Với những ai đang có ý định tìm kiếm công việc sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Về vận trình tài lộc của bạn tuổi thân trong tháng tư âm lịch này cũng đang có nhiều biến động lên xuống thất thường theo chiều hướng xấu và với bạn cần phải có kế hoạch về quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn thì mới có thể hạn chế được tình trạng này. Bạn tuổi dậu vốn là người dội tính toán, khả năng quản lý về tài chính không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi dậu lại luôn, luôn chủ quan, thiếu tầm nhìn xa trông rộng, cho nên rất dễ mắc sai lầm lớn khiến cho tiền bạc bị tiêu tan nhanh chóng. các chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu trong tháng tư âm lịch này, bạn đang có được báo hiệu vận đào hoa vượng sắc, nhân duyên phơi phới, tình yêu được nồng nàn tốt cho những bạn đang còn độc thân tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Còn đối với các cặp đôi đang yêu thì có thể tính tới chuyện có thêm bước nữa quan trọng cho tình cảm hiện tại bằng một cái kép hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, điều này lại không hề tốt đối với những bạn đã có gia đình rồi. Các mối quan hệ xã giao không rõ ràng khiến cho tình cảm vợ chồng đang có điểm báo, có sự rạn nứt về tình hình sức khỏe của bạn tuổi Dậu trong tháng 4 âm lịch này đang có dấu hiệu bị giảm sút rõ rệt. Bản mệnh, bệnh cụ tái phát, dễ bị ốm vặt, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức và với bạn tuổi Dậu nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán hay là uống đồ có cồn để cải thiện thể chất của mình được tốt hơn. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao tăng cường khả năng chống chọi lại bệnh tật cũng như là làm chậm ờ, dấu hiệu lão hóa cũng rất cần thiết cho bạn. từ vi tuổi Tuất tháng 4 âm lịch năm 2021 Xem tử vi tháng 4 âm lịch này đối với bạn tuổi Tuất đang có điểm báo vận trình của bạn bị hung tinh rình rập, đe dọa cho nên, với bạn đang gặp nhiều khó khăn, biến động, khối lượng công việc càng ngày càng chồng chất, khó tránh khỏi sự căng thẳng và áp lực. Trong khi đó, mức lương của bạn tuổi tuất được nhận lại là không tương xứng, vì lẽ đó mà bạn nảy sinh tâm lý chán nản, bất bình, tạo rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp, vạn sự khởi đầu nang. Có thể lúc bắt đầu chưa thể thuận lợi được nhưng nếu như bạn kiên trì theo đuổi thì tới cùng sẽ đạt được thành công. Mặc dù công việc của bạn tuổi tuất trong tháng có nhiều biến động nhưng vận trình về tài lộc của bạn trong tháng lại khá chi là ổn. Với bạn tuổi tuất không phải lo lắng hay là suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong tháng, cái nguồn thu nhập của bạn có được dấu hiệu tăng nhẹ. Bạn cũng cần phải thận trọng đưa ra những quyết định sáng suốt bán mệnh sẽ thu về không ít lợi nhuận. Có điều bạn cũng cần phải biết điểm dừng, quá tham lam, nếu không rất dễ dàng bị lừa gạt. Và với bạn tuổi tuất dường như bạn khá bạo thủ và cố chấp, chính vì thế mà cản trở nhân duyên của bạn, tình cảm lứa đôi thì gặp trục trặc, tuy nhiên không tới mức tồi tệ. Đối với những bạn đang còn độc thân, có nhiều mối quan hệ song vẫn chưa tìm được một nửa ưng ý với mình. Mặc dù có khá nhiều người theo đuổi nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn vì cảm giác không ai hiểu được mình. Các cặp vợ chồng liên tục nảy sinh mâu thuẫn, xung đột khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi tuất trong tháng 4 âm lịch này, tâm lý của bạn không được ổn định cho lắm, thường ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và thể chất. Vì suy nghĩ nhiều và lao lực cho nên thể trạng của bạn bị suy nhược, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Bên cạnh đó, bạn tuổi tuất cũng cần phải chú ý tới các vấn đề về da như là bị dị ứng, ngứa ngáy, bị mẩn đỏ. tử vi tuổi hợi tháng 4 âm lịch năm 2021. Xem tử vi tháng 4 âm lịch này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy rằng với bạn tuổi hợi đang có được báo hiệu sự nghiệp của bạn tiến triển khá chi là hanh thông. Dù là việc lớn hay là việc nhỏ, chỉ cần bạn tuổi hợi quyết tâm và thiêu đuổi tới cùng thì sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Nếu như bạn mệnh tuổi hợi có chí tín thủ và tầm nhìn xa trông rộng sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội biến uh, biến hiện thực hóa ước mơ khiến cho ai cũng phải trầm trò ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đôi lúc với bạn tuổi hợi lại bị cản trở về mặt tâm lý, nảy sinh lười biếng, thụ động trong công việc. Về phương diện tài chính của bạn tuổi hợi trong tháng 4 âm lịch này có được báo hiệu, có sự khởi sắc nhưng vẫn khá chậm còn mơ hồ. Dẫu sao với bà tuổi hợi cũng khá may mắn về vấn đề tiền bạc, không lo túng thiếu, chi tiêu trong tháng không hề ít, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của bạn, cho nên bạn tuổi hợi khá bất ngờ. Về tình hình buôn bán, duy trì ở mức khá, doanh thu không đến nỗi tồi tệ, bán mệnh cũng cần phải chủ động và sông sáo hơn nữa. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tháng 4 âm lịch này đang có được báo hiệu vận đào hoa vượng sắc đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhiều cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý với mình. Cái quan trọng là bản mệnh có muốn điều đó hay là không mà thôi. Tuy nhiên với bạn tuổi hợi, đôi khi sống khép mình không mặn mà cho lắm với chuyện yêu đương, cho nên cũng bỏ lỡ không ít nhân duyên tốt đẹp. Tình yêu lứa đôi gặp chút trở ngại nhưng nếu như cùng nhau cố gắng thì không có gì là không thể vượt qua được. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi hợi trong tháng tư âm lịch này đang có được báo hiệu khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, chỉ cần bạn tuổi hợi chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng, ăn quán, không đảm bảo về vệ sinh, có thể bị ngộ độc. Bên cạnh đó, bạn tuổi hợi cũng cần phải duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng. Béo phì là nguyên nhân gây ra những biến chứng về sức khỏe, vì vậy bạn tuổi hợi không được chủ quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.